Câu hỏi số 9, bạn này hỏi, Kính Bạch Thầy, con muốn hỏi nếu tự tu tập một mình ở nhà thì có thể tiến bộ được không ạ? À? Bạn này hỏi là tự tu một mình ở nhà có tiến không? Thế con nhớ vừa nãy Thầy nói đó, các cụ dạy rằng ăn cơm phải có canh cho nó đỡ bị nghẹn, dễ nuốt. Và tu hành phái có bạn cho nó đỡ lẻn loi, cho nó đỡ chán, chán nản. Tu hành không có bạn rất khó tiến. Nhá. Đến như Thầy cũng như thế, ngày xưa thầy cũng thành lập đạo tràng ở hà nội để thầy tu có các bạn cùng tu nó tạo cái trợ duyên trợ lực cho mình chia sẻ rất nhiều vấn đề tu hành không có bạn thật là khó tu nha cho nên ấy, tu tập một mình khi nào mình đã thật sự có bản lĩnh tu hành có định lực tốt và đường tu rõ ràng các con mới có thể một mình tự tu được còn nếu mà chưa thì chớ nên một mình nhé cho nên không nên tự ở nhà một mình tu rồi tự mình học mình tu không cần thầy không cần bạn không cần chúng các con nên à, sinh hoạt theo câu lạc bộ để mà tu tập nha. rồi theo chùa theo đại chúng chưa tăng để mà tu tập nó sẽ lợi ích và thiết thực hơn rất nhiều nghe À, tất nhiên trong thời khóa tu tập cũng sẽ có những cái khoảng thời gian mình phải tọa thiền phải ngồi một mình nghe phải có ngồi một chỗ chứ lại ngồi, ngồi, ngồi vừa tọa thiền vừa nói chuyện với nhau thì làm sao à, nhưng mà tức là có những khoảng riêng cho mình còn tu tập thì phải có bạn nhé tu tập phải có bạn